Hello xin chào người đã quay trở lại với kênh Nam Đen Vlog khám phá ẩm thực mà miền và ngày hôm nay mình đã tới Đà Nẵng thì đây là lần đầu tiên mình tới chơi Đà Nẵng bây giờ mình sẽ đi khám phá Đà Nẵng vì sao được mình danh là thành phố đang sống Ok bây giờ mình đang ở gần bãi biển Đà Nẵng khá là đẹp luôn mình sẽ review cho mọi người xem một tí nha đấy mọi người có thể thấy bãi biển một bãi biển rất đẹp và có rất nhiều nhà cao tầng ui trời ơi ok thì chúng ta sẽ đi bên kia nào Ờ, ngày hôm nay thành phố Đà Nẵng toàn là sương mù thôi nha mọi người ờ, một sương mù dày đặc thôi bây giờ mình sẽ review cho mọi người xem sương mù rất là đẹp quá đẹp luôn và mình sẽ làm một cái video review uh, ờ, ẩm thực toàn bộ đất nước Việt Nam này nha uh, ok mọi người bây giờ mình sẽ chuyển tới chùa Linh Thức để xem có gì đẹp không chúng ta đi thôi nào mình sẽ dừng trang review cho mọi người xem một chút nha ok mọi người cùng xem nào đấy wow bờ biển rất là đẹp và đằng xa xa kia là chùa Linh Ứng bây giờ mình sẽ qua bên kia nha đấy mọi người có thể thấy bên kia còn rất là xa luôn nha mọi người bây giờ mình đang ở cổng chùa nướng mình sẽ review cho mọi người xem từ bên trong và bên ngoài để xem đẹp như thế nào ok đằng sau mình là biển đây mọi người cùng xem chùa nướng đây theo như lời đồn thì ờ, các cặp đôi nào có mà lên đây dễ bị chia tay nha mình không biết điều này là có thật thừa chính xác không Wow, rất là đẹp luôn mọi người ơi Đi anh nào Monterrey. và bây giờ mình xin kết thúc video hy vọng mọi người sẽ like và ủng hộ video của mình để review những nơi đẹp khác nha thì ờ, và làm về ẩm thực cho nước ngoài ăn ẩm thực Việt Nam bây giờ mình xin ờ, kết thúc video để trở về nha xin chào mọi người